một căn nhà phải nói là xây dựng mới và full nội thất rất là đẹp và tuyệt vời. Nhà mình thì có sổ hồng riêng và sổ hồng chính chủ ờ, đầy đủ hết rồi. Và căn nhà mình đây thì ờ, một nhà một sẹc và một trục rất là dễ dàng và thuận tiện cho gia đình chúng ta này. Mua ở hoặc là mở văn phòng công ty và kinh doanh về buôn bán hàng online mỹ phẩm thì rất là tuyệt vời nha. Thì ngay đối diện của căn nhà chúng ta đang có một cái ờ, phòng khám mắt này để khám mắt và đo mắt làm kính nha quý vị Ngay đối diện của căn nhà chúng ta luôn Rất là thuận tiện để cho gia đình chúng ta về buôn bán về hàng online mỹ phẩm Cũng như là kinh doanh được ờ, thêm đa ngành nghề nha quý vị Và đây là một căn nhà góc hai mặt tiền Rất là đẹp và tuyệt vời nha quý vị Một căn nhà với ờ, tặng phu nội thất và xây dựng mới Được uh, xây dựng một trệt và một lầu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 Đấy, và với bên trong đây thì à, chúng ta đang có một uh, căn nhà cũng đang bán ở với uh, giá là 5 tỷ tư và um, xây dựng một trệt và hai lầu như quý vị. Và diện tích là ngang uh, 4 x 10 m. Đấy và với uh, căn nhà này thì uh, rẻ hơn. Căn nhà này thì chỉ có hơn 4 tỷ thôi. Và cái căn lần trong thì đang có giá bán là chỉ năm là căn lần trong là đang bán là 5 tỷ tư và căn nhà này thì có hơn 4 tỷ một xíu thôi nha quý vị và còn thương lượng nha. Đây là một căn nhà mới và với góc hai mặt tiền mở được rất là nhiều những các cái cửa sổ để lấy gió và lấy được ánh sáng nha quý vị. Lại với à, ngày sát bên với lại khu vực công viên Lồng Hoa và chạy Đông Tây, một vị trí phải nói là vô cùng tuyệt vời và thuận tiện cho gia đình mình. Chúng ta có thể là vừa mua ở và mua để mở văn phòng làm công ty và kinh doanh buôn bán về thêm mặt hàng à, online nha quý vị.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 và nhà mình thì có hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh, có khu vực ban công đường trước, khu vực giặt đồ và sân phơi nha quý vị. Bên ngoài đây thì ờ, sẽ được gia chủ thiết kế với một lớp cửa sắt này và được làm bốn cánh. Bên trong thì ờ, chúng ta sẽ có một lớp cửa nhôm sinh pha kính cường lực 10 ly và được gia chủ làm bốn cánh này nha quý vị. Một mẫu nhà với ờ, giá bán chỉ có 4 tỷ 500 triệu đồng thôi, ngang 4m2 và độ dài là 10m và xây dựng đủ luôn cũng như là full nội thất đầy đủ hết nha. Đấy, và căn nhà này thì à, đang có bá bán giá bán là 4 tỷ rưỡi nha quý vị. Và còn thương lượng cho những khách hàng nào quan tâm và thực sự thiện chí nha. Một mẫu nhà phải nói là rất đẹp và tuyệt vời. Với nhà mình thì à, góc hai mặt tiền cho nên là mở được nhiều những các cái cửa sổ và lấy được những cái gió và được những cái ánh sáng nha quý vị. Không gian thiết kế rất là đẹp nha. Một mẫu nhà phải nói là khá tuyệt vời rồi. Thì à, những vị khách hàng nào đang xem và đang quan tâm mua cho mình một căn nhà trong cái thời điểm dịp Tết cuối năm thì à, xem sơ qua được về căn nhà này cảm thấy phù hợp với lại nhu cầu gia đình mình và muốn sở hữu một căn nhà với sổ hồng riêng và sổ hồng chính chủ và công chứng ngay trong ngày được luôn nha quý vị. Thì ở à, căn nhà này nghe nói đầu anh chủ nhà kêu à, chỉ đưa trước cho anh khoảng 2 tỷ thôi Thì à, quý vị có thể là nhận nhà vào ở được rồi Thì à, qua Tết chúng ta sẽ công chứng nha Thì à, bây giờ cũng đã là 24 hay 5 Tết rồi Đấy thì à, chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến Tết Thì à, gia đình chúng ta đang à, quan tâm đến căn nhà này và muốn mua thì ờ, liên hệ về bên kênh nhà đất bên em khi xem được video này nha quý vị. Lại với giá bán cực kỳ cuối năm thì ờ, giá rẻ nha quý vị. Cuối năm chủ nhà cần cũng cần tiền thu hồi vốn. Đấy và gia đình chúng ta có thể là mua cho mình một căn nhà mới để đón năm mới nha quý vị. Di chuyển đến khu vực đường sau thì à, chúng ta sẽ tham quan đến cái không gian khu vực phòng bếp này. Thì đường sau đây sẽ được gia chủ tặng gia đình chúng ta với một bộ bàn ghế ăn gồm 4 ghế nha quý vị. Và kết hợp với lại khu vực không gian phòng vệ sinh ở ngay khu vực cầu thang và có khu vực nấu nướng này. Đấy với à, cửa sổ đường sau, cửa hậu nha. Đường sau nhà mình có cửa hậu nữa, nhà mình thì góc hai mặt tiền. Cho nên là mở được cửa hậu đường sau luôn nha quý vị với không gian rất là thoáng và mát nha Một căn nhà với xây dựng là một trệt một lầu thôi Mà với phần khúc tài chính chỉ có 4 tỷ 500 triệu đồng thôi Và giá này thì còn thương lượng nha quý vị Căn nhà là ngang 4m2 à, và độ sâu là lên đến 10m Và sổ công nhận đủ luôn nha quý vị đại Với hướng nhà là hướng Nam, Tây Nam Và hướng cửa hậu đường sau là hướng à, Đông à, Nam nha quý vị Thuộc mệnh theo phong tí là ai là uh, Đông Tứ Trạch cũng như là Tây Tứ Trạch Thì uh, xem căn nhà này cảm thấy quan tâm đến thì à, liên hệ về bên kênh nhà đất bên em để đi xem như quý vị và mua ngay cho mình và di chuyển ra khu vực ờ, cầu thang để à, chúng ta di chuyển lên khu vực bên trên thì à, chúng ta sẽ tham quan đến cái phòng ngủ đầu tiên của căn nhà mình nhá khu vực phòng ngủ đường trước nha quý vị và bên trên đây thì có được nhiều những các cái cửa sổ này mở ra để lấy gió và lấy được ánh sáng luôn nha quý vị rất là thoáng và mát cho căn nhà mình đây em đã mở ra đây rồi nha quý vị để mở cửa ra và là lấy gió lấy ánh sáng nha và bên trên đây thì ờ, sẽ được gia chủ là tặng giường này cũng như là tủ và bàn trang điểm kệ để tivi. Một mẫu nhà phải nói là rất đẹp và tuyệt vời. Và với hai phòng ngủ khá là rộng, ngang 4m2 và độ dài 10m thì ờ, xây dựng và phô nội thất rất là tuyệt vời nha quý vị, không gian rộng này. Và sàn thì ờ, được gia chủ lót gạch bóng kính gạch 60 x 60 vuông. Đấy và nhà mình thì có hai phòng ngủ và một vệ sinh ở đường sau. Sử dụng chung cho hai phòng. Đấy và phòng đường sau thế này thì nhỏ hơn một xíu nhưng mà thiết kế cũng ờ, rộng rãi thoải mái nha có tủ rồi giường ờ, kệ để tivi và có bàn trang điểm cũng là tặng được thêm điều hòa nha quý vị một mẫu nhà phải nói là rất là đẹp và sang trọng nha căn nhà này thì ờ, phải nói là tuyệt vời rồi với full nội thất khá là đẹp và với hướng nhà là hướng nam tây nam và đông nam nha quý vị đấy với căn nhà chỉ có 4 tỷ 500 triệu đồng thôi và giá này thì còn gặp trực tiếp chính chủ để thương lượng nha một à, mẫu nhà phải nói là rất tuyệt vời và đẹp và nằm ngay khu vực vị trí trung tâm, ngay sát bên với lại khu vực công viên lồng Hoa và chợ Đông Tây và gần với lại những các cái khu vực uh, trung tâm thuận tiện cho gia đình chúng ta đi mua sắm và khu vui chơi thì uh, rất là đầy đủ nha quý vị. Thì uh, trong video cái vấn đề cũng xin kết thúc và nếu như quý vị và mọi người khách hàng mình xem và quan tâm đến thì liên hệ ngay về bên kênh nhà đất bên em để uh, đi xem ngay căn nhà này nha quý vị. Phần khúc chỉ có hơn 4 tỷ đồng thôi